Covid tàn phá Sài Gòn, chủ tịch bay ra, tướng ta bay vào. Nạn nhân chính trị lớn nhất của đợt dập dịch bất thành và bị dịch dập liên hồi cho tới nay chính là chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, người đã bị Bộ Chính trị cho thôi chức từ ngày 20 tháng 8 và chính thức bị miễn nhiệm hôm 24 tháng 8. Nhưng vị trí quyền lực nhất tại thành phố, trên 10 triệu dân thuộc về ông Nguyễn Văn Nên, bí thư thành ủy, một trong số 18 ủy viên Bộ Chính trị. Về mặt chính thức, ông Nên dường như vẫn ủng hộ vị cựu chủ tịch. Ông được trang tin VDC dẫn lời nói về ông Phong khi cầm quyết định của Bộ Chính trị điều ra giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương trong tay, đồng chí Tư Phong có nói tôi rất ấy nấy khi phải rời thành phố vào lúc này. Tôi nói chúng ta đã cố gắng hết sức nhưng sự cố gắng hết sức đó là chưa đủ với người dân thủ đô thương mại của Việt Nam, nơi hơn 180.000 người đã nhiễm COVID-19 và số người tử vong đang tiến gần tới 7.000, một thống kê có nhiều khả năng là không đầy đủ. Chính ông Nên cũng đã thừa nhận có khuyết điểm từ cách đây gần một tháng. 16 ngày qua, chúng ta đã làm được rất nhiều việc, cứu được rất nhiều người, nhưng cũng còn rất nhiều việc chưa làm được. Nhiều người chưa cứu được đó là niềm đau chung, là khuyết điểm của hệ thống chính trị, khuyết điểm của người đứng đầu các cấp. Chúng ta xin nhân dân lượng thứ. Mặc dù có lợi thế đi sau các nước từng bị dịch hoành hành cả hơn một năm trời và vào lúc thế giới đã sáng chế ra vaccine, các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn hoàn toàn lúng túng trước Covid. Chỉ cần họ nhìn tấm gương của các nước đi trước là đã có thể rút ra được những bài học hữu ích Tuy nhiên, thành phố Hồ Chí Minh vẫn có những quyết định võ đoán khiến giãn cách xã hội không được bảo đảm và nhiều người nghèo khó bị bỏ rơi giữa đại dịch. Sài Gòn vỡ trận sự vỡ trận ở Sài Gòn đã khiến lực lượng quân đội phải vào cuộc và hàng lính quân y từ Hà Nội bay vào và cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, tướng Giang được tuổi trẻ dẫn lời nói, đây là trận chiến không thắng không về. Mặc dù trước đó truyền thông nhà nước đưa tin quân đội sẽ đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân thành phố Hồ Chí Minh, tướng Giang nói, những gia đình có điều kiện mua đủ 10 ngày nhưng nhớ sang ngày thứ 10 bị thiếu không đi mua được thì phương phát túi này lương thực, thực phẩm tối thiểu chứ không được đi mua. Ăn để sống chứ đi chợ hộ, mua siêu thị theo kiểu nhà giàu là không được. Bộ đội, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong không có sức nổi vì thành phố rất lớn. Những hình ảnh binh lính bồng súng cũng như dùng tới cả chiến xa đã khiến nhiều người dân thắc mắc liệu Covid có sợ những vũ khí đó hay không, hay chỉ làm người dân thêm mệt mỏi. Hàng ngàn lính từ sư đoàn 309 ở Biên Hòa cũng được điều về thành phố Hồ Chí Minh, trong khi 200 cảnh sát cơ động được điều tới Bà Rịa, Vũng Tàu, An Giang và Kiên Giang. Các diễn biến này cho thấy bức tranh có vẻ giống với chống dịch kiêm chống giặc hơn là khẩu hiệu chống dịch như chống giặc. Vì súng AK, xe tăng cũng như cảnh sát cơ động đâu có thể làm Covid hề hấn gì. Không để dịch dây dưa mãi. Sự thất thủ của thành phố Hồ Chí Minh trước Covid cũng khiến Phó Thủ tướng Võ Đức Đam, người không đắc cử Bộ Chính trị hồi đầu năm 2021, đưa ra bình luận mà Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Nên có thể không ưa, Lúc này chúng ta phải thực hiện kỷ luật thật nghiêm. Ai không hoàn thành nhiệm vụ thì thay thế. Tuyệt đối không được để dịch bệnh dây dưa mãi trong cộng đồng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam có gần 350.000 ca nhiễm COVID-19, có khoảng 8.300 người tử vong. Đây không phải là số ca nhiễm lẫn con số tử vong lớn so với thế giới, nhưng thế giới đã đi trước Việt Nam xa về phòng bệnh và chữa bệnh, trong khi Việt Nam mới ở giai đoạn đầu. Nếu chỉ so trong khu vực, Thái Lan có trên 1 triệu ca nhiễm, gần gấp 3 Việt Nam, nhưng số tử vong là gần 9.600, chỉ hơn Việt Nam chưa tới 1 phần 5. Malaysia có trên 1 triệu rưỡi ca nhiễm, gấp hơn 4 lần Việt Nam với trên 14.000 người chết do Covid, chưa tới gấp đôi con số của Việt Nam. Campuchia có gần 90.000 ca nhiễm với số tử vong gần 1.800 và Lào con số tương ứng là gần 12.500 và 11. Chính phủ điều quân đội có vũ trang tới thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo ai ở đâu ở yên đó. Với phương châm chống dịch như chống giặc, hàng chục nghìn binh lính có trang bị vũ khí đã được điều động đến thành phố Hồ Chí Minh nhằm giúp chính quyền thành phố hiện đang là tâm dịch của cả nước kiểm soát và đảm bảo thực thi đợt giãn cách nghiêm ngặt hơn. Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng nhiều hạn chế đi lại từ đầu tháng 7, nhưng thành phố lớn nhất cả nước bắt đầu thực hiện đợt giãn cách nghiêm ngặt nhất nhằm khống chế người dân ra khỏi nhà từ 23 tháng 8, trong lúc số ca lây nhiễm và tử vong tiếp tục tăng cao hàng ngày. Theo truyền thông nhà nước, chính phủ ban đầu cấm người dân không ra khỏi nhà, thậm chí để mua thực phẩm, và cho biết quân đội sẽ giúp đỡ trong việc này – Tuy nhiên sau đó chính phủ rút lại lệnh cấm hoàn toàn khi thông báo rằng người dân ở một số khu vực vẫn có thể ra ngoài mua thức ăn. Nhưng người dân vẫn hoang mang và hoảng sợ khi tràn đến các siêu thị thu gom đồ trước khi lệnh giãn cách nghiêm ngặt được thực thi. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, người tháng trước được giao quyền ra các quyết định khẩn cấp trong đại dịch, lực lượng công an và quân đội được triển khai vào thành phố Hồ Chí Minh để tham gia bảo vệ an ninh cũng như giúp chính quyền thành phố thực thi lệnh thắt chặt giãn cách xã hội. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cùng phối hợp với Bộ Y tế trong việc triển khai lực lượng tới thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cho biết bộ này sẵn sàng huy động lực lượng cao nhất cho các tỉnh phía Nam, trong khi Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nói trong những ngày tới, bộ này có thể chi viện thêm 3.000 nhân lực cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Hình ảnh ra quân của cảnh sát cơ động từ Hà Nội hôm 23 tháng 8 cho thấy các nhân viên trong trang phục cảnh sát được trang bị súng và còng tay lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ chống giặc Covid. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đồng thời là trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, hôm 23 tháng 8 ra lệnh kỷ luật nghiêm những ai không hoàn thành nhiệm vụ sẽ thay thế vào thời điểm này. Theo truyền hình thông tấn, ông Đam còn chỉ đạo người phải cách ly với người, nhà cách ly với nhà, ai ở đâu ở yên đấy, theo Công an Nhân dân, từ 23 tháng 8 đến 6 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội với phương châm xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn, mỗi cơ quan, nhà máy xí nghiệp là một pháo đài chống dịch. Nhiều hình ảnh trên truyền thông cho thấy bộ đội giao các gói thực phẩm đến cho người dân khi bắt đầu thực hiện lệnh ai ở đâu ở yên đó, trong khi các binh lính được trang bị súng đứng gác tại các chốt kiểm tra. Chính phủ ở Hà Nội hôm 20 tháng 8 cho biết sẽ gửi 130 tấn gạo tới thành phố Hồ Chí Minh và 23 tỉnh thành khác nhằm hỗ trợ nguồn cung ứng thực phẩm trong thời gian phong tỏa. Việt Nam hiện đang trải qua đợt bùng phát tồi tệ nhất với số ca lây nhiễm đạt kỷ lục 11.321 ca trong ngày 21 tháng 8, theo số liệu của Bộ Y tế